Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021, tức ngày 16 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Thương quan tác động, người tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn trong ngày hôm nay, nhất là vận trình sự nghiệp không được suôn sẻ. Con giáp này có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời, kẻo sẽ phải hối hận sau này. Đừng để những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý. Ngoài ra, tuổi Tý nên cố gắng ăn uống cẩn thận, kẻo dễ bị mất cân bằng dưỡng chất mà có hại cho cơ thể. Trong ngày ngũ hành thủy thổ xung khắc, đường tình duyên có phần xa sút do những vấn đề không đáng nói mà lại trách móc nhau thì thật là tổn hại cho tình cảm vợ chồng, không nên chút nào. Người độc thân mệt mỏi khi hết người này đến người khác hỏi han về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ. con giáp này có thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý nhờ có sự giúp đỡ của cấp trên và đồng nghiệp. Mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bản mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có giúp con giáp này gặp được người có cùng chí hướng với mình, đó sẽ là người hợp tác ăn ý với tuổi Sửu. Tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Chính vì thế người tuổi Sửu hãy cố gắng giữ quan hệ tốt đẹp với đối phương nhé. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy không tốt cho vận trình tình cảm, con giáp này cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên quên mất sự tồn tại của người ấy. Hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dần có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm việc tự do. Con giáp này chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong khoảng thời gian vừa qua. Bạn mệnh là người thông minh, nhạy bén và rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, tuổi dần dễ rơi vào cảnh múa xìu có mắt thợ. Hãy khiêm nhường hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người ngũ hành thủy sinh mộc, vợ trình tình duyên trong ngày khá vượng sắc. Con giáp này cũng là người biết quan tâm, chăm lo cho những người mình yêu thương. Bản mệnh biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Tuổi mão do phạm cục diện tương hình nên rất dễ gây bất lòng người khác. Con giáp này không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai vì quá tự tin vào khả năng của bản thân mình. Điều này khiến bản mệnh dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. Đặc biệt, nếu muốn góp ý với người khác, con giáp này cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, khéo léo hơn để tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bởi cho dù người tuổi mão có thiện ý đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không đạt được kết quả lý tưởng nếu không để ý cách truyền đạt. May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, con giáp này không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm. Dù có muốn được nhiều thứ khác trên đời, nhưng tình cảm vẫn là điều quan trọng nhất. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Thìn Nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cần duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài, chứ không nên chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời. Hãy nhớ rằng, một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì thì bản mệnh nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, con giáp này sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi thìn và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, đôi bên cần bình tĩnh, dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.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 Thiên quan giáng họa, người tuổi tỵ có thể sẽ phải đụng độ kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Con giáp này phải làm việc hết sức cố gắng để khẳng định giá trị bản thân mình, nếu không dễ bị người ngoài cuộc hiểu lầm, gây ấm ức. Bản mệnh vốn là người năng động và nhanh nhẹn nhưng lại dễ bị kích động Đừng để sự nóng nảy chi phối đầu óc mình để mình vô thức làm ra những hành động không phải phép. Trước khi đưa ra quyết định gì, con giáp này cần phải hết sức bình tĩnh. May mắn là vận trình tài lộc không bị ảnh hưởng mà vẫn duy trì trạng thái ổn định nên tuổi tỵ không phải lo lắng quá. Tuy nhiên, ngũ hành tương xung cảnh báo những mâu thuẫn tình cảm, bà mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích như vậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tiếng ngọ tương xung, người tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy, con giáp này khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình. Tuy vậy, dường như mọi người đều tiếp xúc con giáp này với mục đích riêng, vì vậy tốt nhất là chú ý giữ khoảng cách cần thiết. Hôm nay không phải ngày tốt đối với tuổi ngọ, do đó nếu có kế hoạch thực hiện công việc, bản mệnh cần cân nhắc cẩn thận, nếu có thể thì lùi lại vào thời điểm khác thích hợp hơn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng gặp họa kiếp tài, tiền bạc dễ xảy ra biến động. Bản mệnh nên chú ý hơn đến đồ đạc tùy thân, chớ để đi ra ngoài mà rơi mất. Có những thứ giá trị vật chất nhỏ nhưng giá trị tinh thần lại rất lớn. Hãy chọn hướng xuất hành tốt để tăng thêm vận may tài lộc cho mình nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho tuổi mùi, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến con giáp này vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập. Vì thế bạn bệnh cần cẩn thận có người dở trò sau lưng mình. Vợ trình tình cảm của con giáp này có phần xa sút những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi mùi và các thành viên trong gia đình không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng này, đôi bên đều cần phải lùi một bước, nhường nhịn nửa kia một chút – bản mệnh vẫn chưa tìm ra cách nào để thuận bề cho cả đôi bên mà không làm sức mẻ hòa khí. Trong lòng bức bối không yên, tình cảm phải xuất phát từ cái tâm. Nếu con giáp này đã không biết làm thế nào thì hãy dùng tình cảm chân thành của mình để thuyết phục, hoàn toàn có thể cải thiện phần nào tình thế. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân, Tuổi thân được tam hợp cục che chở và nương đỡ nên vận trình mới càng ngày càng khởi sắc, mọi sự đều được như ý, con giáp này không cần phải lo lắng điều gì, hỷ thân nằm ở hướng đông, bản mệnh nếu có việc gì cần khẩn cầu hay muốn đi chùa, triền khấn vái thì có thể chú ý đến điểm này. Vận trình sự nghiệp có thể có những dấu hiệu đáng mừng và dễ có người chỉ dẫn lối đi mới lại thêm thiên tài ở bên hỗ trợ nên tiền bạc cũng chẳng thiếu, may mắn trong ngày chẳng phải người tuổi thân dành hết hay sao. Con giáp này có khá nhiều cách để tiêu tiền và cũng từ đó mà sinh ra tiền đấy nhé. Đường tình duyên trong ngày khá thuận và ôn hòa dù vẫn không thể tránh khỏi những bất đồng nho nhỏ. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường ngày và không ảnh hưởng tới cục diện lâu dài. Người độc thân nên tích cực tham gia, gặp gỡ nhiều đối tượng để sớm tìm thấy một nửa ưng ý cho mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do con giáp này phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc bản mệnh tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Con giáp này cũng cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn bởi rất có thể quanh tuổi dậu đang có kẻ ném đá giấu tay, chỉ chờ cơ hội để bày mưu hãm hại. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bạn bệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội nóng nảy. Chuyện tình cảm có phần ảm đạm, dù công việc có gặp phải chắc trở đến đâu, con giáp này cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người, và đây cũng là thời điểm để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất Đường tài lộc của người tuổi tuất không đến nỗi nào, con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một ngày thuận lợi, bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát tài, nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc. Dù những kế hoạch chưa được khởi động, nhưng hãy bắt đầu tham vấn kinh nghiệm của người đi trước. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, con giáp này vẫn chưa hoàn toàn thông tỏ, ngũ hành tương xung, vợ chồng khó tránh khỏi có những lúc xung khắc, song quan trọng nhất là phải biết hòa giải. Đừng để người đầu gối tay ấp với mình phải chịu thiệt thòi, cũng đừng để cho chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu, dễ dẫn đến hậu họa khôn lường. Nhân duyên của những người đã có đôi có cặp cũng chưa được tốt và dễ có những bất đồng, mâu thuẫn. Do đó, tuổi tuất nên thận trọng trong cách hành xử và dành thời gian quan tâm nhau, chia sẻ để hiểu và tin tưởng và sự chân thành của nhau hơn nhé. Có như vậy, mối quan hệ mới bền lâu được. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, Tị tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi hợi. Có tam hội nâng đỡ, tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn nên bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác. Con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu người tuổi hợi còn đang mong lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bản mệnh đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại. Nhìn chung mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ. Vận trình tài lộc có dấu hiệu không mấy tốt lành, bản mệnh cần thận trọng bởi đang có người nhòm ngó hay âm mưu lôi kéo để khiến tuổi hợi hao tiền tốn của. Do đó đừng quá tin vào lợi ích mà ai đó hứa hẹn cho mình quá dễ dàng mà nên tin vào năng lực của bản thân nhé. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,